sư vô anh dạ. Hôm nay ờ, xin kính chào sư ạ dạ chào xin lỗi trễ trễ cái chút xíu à. thấy dạ. ông kiên cũng kêu nhưng đâu có trả lời ông kiên chi tại vì vô liền rồi dạ. dạ sư sư đang làm vườn hả sư dạ có tại sao hỏi vậy bên nó sao thấy nó lụt nó trôi người ta chết quá trời sư ơi <laughs> bên nó à, sao cẩn thận làm vườn nữa cẩn thận nữa dạ dạ dạ dạ à, sư ơi um, con con um, có nhiều đại chúng hôm nay đang đang lắng nghe sư và um, sư, sư đọc ở trên này không có người nói là mấy tháng nay con đã nghe được phần căn bản rồi bây giờ xin sư chúng con thỉnh sư giảng cho chúng con nghe tạng kinh hay là bài kinh à, gì được không sư là cho tụi con nếm được hương vị hương vị của tạng kinh đi sư à cái này là một câu rất là tào lao là tại vì uh, đã giảng kinh tạng hết một thời gian rồi giảng hết 4 ừ. năm và bây giờ bà con mà nói chỉ kinh tạng thì nó bao la lắm mà thứ hai tôi đã nói là tôi sẽ trước mắt là trước khi về tới Calama thì tạm ngưng cái lớp kinh tạng yeah, dạ, yeah. Dạ. À, tạm lưng ngưng lớp vì nhiều lý do trong đó là phải vì, vì, vì, quay trở lại kinh tạng khi mà đặt chân về Calama và khi lâm Calama cái hoạt động nó đã đi vào cái nguồn cái nguồn chảy đi vào cái dòng chảy thì mà mình mới bắt đầu mình quay lại kinh tạng còn bây giờ thì mình ờ, là những đề tài phổ thông dạ phổ thông cái đại chúng dạ dạ rồi, rồi thưa với đại chúng dạ ờ, quý vị nghe sư nói vậy rồi nghe rồi, dạ. rồi ờ, nhân đã gà nhắn lại rồi con cảm ơn dạ, sư cảm ơn anh, anh, anh, anh nhân nhiều dạ. à, năm nay thì quý vị thấy đó là trong cơ thể mình đó thì à, bệnh hoạn là gì bệnh hoạn nói theo kinh Phật á, là do tứ đại bất hòa uhm, đại bất hòa là gì? là nó tạo ra các cái bệnh còn thế giới hôm nay thì nó cũng đang ờ, cũng ờ, đang bị bệnh trầm kha là vì đại dịch cũng có vì những rối ren chính trị cũng có và thiên tai thì ngút ngàn luôn coi như đức bữa nay là coi như các vị biết là đức kinh kinh khủng lắm ờ, nhật nhật nhật cũng lỡ đất cũng mút slide cũng bị ờ, đất trùi bùng trôi tùm lum mà Nhật mình tưởng gây gớm ăn là Nhật chỉ là một số nhỏ so với Đức thôi kinh khủng lắm biên giới từ phân phục của Đức qua tới biên giới Bỉ là cái bị nặng lắm coi như cũng dạng tứ đại bất hòa ừ, xáo trộn thì cũng ờ, mệt mỏi mình cũng may mắn là chúng tôi hiện giờ không có ở bên đó ờ, cũng xa đây bên đó cũng xa ok thưa với đại chúng trong bài giảng hôm nay ờ, đi trên trời rồi xuống biển bây giờ mình quay trở lại cái đề tài thiết thân nhất với bà con mình đó là nhu cầu sống đấy bữa nay tôi sẽ là bàn về bà con cái nhu cầu sống <clears throat> nhu cầu sống là sao là bởi vì ờ, cách đây vài giờ đồng hồ tôi có một người quen hỏi tôi về chứ um, thì trong suốt cái mùa dịch như vậy vấn đề ăn ở sao à, tôi nói ok thì ờ, cũng có chỗ ở hỏi chứ có ai cho y áo xi mặt không ờ, tôi nói thì để ờ, ngon lành đâu có thiếu thốn gì ờ, nhưng mà ừ, không ngờ cái câu hỏi đó ừ, nó mở ra cho chúng ta một cái đề tài rất là lớn rất là quan trọng này đó là cái đời sống của một tỷ kheo nguyên thủy không đời sống một tỷ kheo nguyên thủy được định nghĩa theo trong kinh là như thế này là ly gia cát ái lục thân bất nhận ly gia các ái có nghĩa là bỏ nhà mà cắt tình cắt là cắt không à, giống như cắt cưới vậy đó ờ, bỏ nhà mà cắt tình mà tình gì là lục thân bất nhận lục thân bất nhận cái nghĩa là ừ, quay lưng với sáu thứ tình cảm à, thế thường đó là, là, là, là cha mẹ anh chị em và vợ con ờ, là ly gia các ái lục thân bất nhận à, là đó nó nói về cái đời sống tình cảm của một người một vị tỷ kheo nguyên thủy không còn mình bây giờ còn có cái vụ mà nhận con nuôi rồi nữa chứ không cái chuyện đó là chuyện chuyện mới <laughs> chuyện mới còn nói về cái ờ, đời sống tâm linh của tỷ kheo đó thì là tam học với định tuệ còn cái nhu cầu vật chất của một tỷ kheo đó thì là tứ vật dụng có nghĩa là gì ta tứ vật dụng có nghĩa là xưa nay mình nghe gọn là tam y quả tác nhưng mà không có đủ và nó là tứ vật dụng tức là bốn cái thứ nhu yếu trong đời sống của một tỷ kheo nguyên thủy ở đây là chuyện lớn lắm nó sâu lắm chứ không phải như mình hiểu nó sâu lắm cái món nhu yếu thứ nhất là y giáo không có y giáo là coi như không được cái thứ mà mà ờ, quấn bên ngoài đó thứ hai nó là thực phẩm không có thực phẩm thì coi như chết không cho nên phải có cái gì bỏ vô miệng thứ ba nữa đó, đó là trú xứ cái chữ trú xứ này trong Kali nó hay kinh khủng lắm kinh khủng lắm cái chữ trú xứ của tỳ kheo đó cái chữ trú xứ trong tiếng Bali nó nhiều lắm không? nhưng mà đặc biệt cái chữ mà Đức Phật đặc biệt thường dùng đó là chữ sena sana là sao nó hay là bởi vì chữ sena nó có nghĩa là chỗ nằm mà asana là cái chỗ ngồi à, bất cứ nơi nào mà tỳ kheo có thể nằm được ngã lưng được thì chỗ đó ngồi được à, mình nằm được là chỗ đó ngồi được mà chỗ nào mà nằm được thì ngồi được mà chỗ nào nằm và ngồi được thì cái chỗ đó được gọi là trú xứ tỷ kheo thí dụ gốc cây đấy hang động đấy cho nên đấy, à, cho nên trong bản hán tạng xưa nay nó dịch cái chữ sen sao nó học không dịch là trú xứ mà dịch là sàn tọa đây là một cái chữ dịch rất là nguy hiểm rất là dễ gây hiểu lầm nhưng nó hay cái chỗ là nó, nó dịch sát à, xe nát là là sàn có nghĩa là dương là chỗ nằm chỗ nào có thể làm dương được thì chỗ đó ngồi được asana là chỗ ngồi không thì bất cứ nơi nào mà có thể tỳ kheo có thể ngồi được nằm được thì chỗ đó có thể là trú xứ có thể là chỗ ở chẳng những qua đêm mà có thể qua ờ, mùa mưa cũng được Đấy. và cái thứ tư đó là ờ, ký la nó phê sách cho là dược phẩm trị bệnh tức là toàn bộ cái nhu cầu vật chất của một tỷ kheo à, chỉ gom gọn trong bốn bốn thứ cực kỳ thiết yếu thiếu là chết liền à, đó là ăn mặc ở và thuốc men ngay bốn thứ ăn mặc ở và thuốc men và theo luật thì ngay cái buổi thọ đại giới của tỷ kheo đó, thì vị hòa thượng có nói đến 8 điều bốn ừ, điều tỷ kheo tuyệt đối không được làm bốn ừ, điều tỷ kheo tức là bốn cái đại trọng giới đó ờ, bất sát bất dâm bất vọng bất đạo ừ, tức là ờ, bốn điều không nên làm và bốn điều phải làm ừ, bốn điều phải nhớ đó là con ơi hòa thượng nói với đệ tử con ơi nếu không có ai cúng dường y áo cho con thì con phải sẵn sàng đi lụm vải dơ ở tha ma mộ địa và đóng rác hoặc là bên ven đường để con về con may áo con mặc đó là cái điều ghi nhớ thứ nhất cái điều thứ hai là con ơi nếu không có thí chủ cúng dường cho con thì con phải sẵn sàng ôm bác và đi xin từng nhà không bỏ nhà nào hết cái thứ ba con ơi nếu mà con không có được nhà được được cốc liêu có mái che có vách ngăn thì con phải sẵn sàng ở gốc cây hang động và điều thứ tư con ơi nếu mà khi con đổ bệnh rồi con đổ bệnh rồi mà coi như là là là là không có ờ, ai cho thuốc men thì con có thể sẵn sàng quơ vào bất cứ cái thứ gì xung quanh con để mà con tự chữa kể cả trường hợp con phải uống nước tiểu của trâu bò con cũng phải uống đây, đây là bốn điều đây bốn điều mà một vị tỷ kheo ừ, được sư phụ bổn sư ừ, nhắc nhở nhắn nhủ ngay trong cái ngày thọ đại giới này nhớ nha và bốn cái này đó coi như hầu hết hầu hết nghĩa là 99,9 phần trăm Phật tử cư sĩ khi mà mà mà nghe nó đã tứ vật dụng ấy, thì cứ ngỡ rằng đó là bốn cái thứ là nhu yếu ừ, của một cái người coi như là bần tăng khổ sại sức gia khổ hạnh nhưng mà không hiểu vậy là nghèo lắm mà chúng ta phải hiểu một cái chuyện nhiều cái chuyện sâu sắc nằm phía sau của đó thứ nhất cái nhu cầu thật sự để sống của một con người bất kể là tăng hay tục xuất gia hay là cư sĩ thì nó chỉ gồm trong bốn thứ đó cái này các vị lắng nghe chỗ này nha người nào mà có nhu cầu thứ năm thứ sáu thứ tám thứ 10 là có những người đó không còn thời gian để tu học nữa cái chỗ này là đây là cái điểm rất là sâu rất là sâu nha có nghĩa là không riêng gì người xuất gia mà đến các cư sĩ người nào mà ngoài cái ăn mặc ở và thuốc trị bệnh ra mà họ có thêm cái nhu cầu thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ 10 12 15 17 đó là người đó là mình phải hiểu ngầm là người đó là cái thời gian mà tâm linh ý hiếm hiếm hồi có nghĩa là cái nhu cầu càng nhiều thì cái thời gian dành cho tâm linh càng ít đi à, cái điểm sâu là chỗ đó cho nên một người cư sĩ mà gọi là tu hành miên mật tinh tấn thì cũng phải tự thu vén làm sao mà cái nhu cầu nó gói ở trong cái số 4 đó hoặc là nếu nó có leo ra là nó leo ra khoảng hai ba nữa thôi ví dụ nó leo ra cái chiếc xe đi để chạy ví dụ như vậy gọi là nó leo ra một vài thứ ví dụ như là đôi giày cái nó ví dụ như vậy nó leo ra vài thứ nhỏ nhỏ thôi chứ nếu mà nó leo ra nhiều quá nó, nó vượt khỏi cái con số 4 mà càng xa đó, thì phải hiểu ngầm là cái tâm tư công sức cỡ như thời gian của người này ờ, dành cho đời sống tâm linh sẽ ít đi rất là nhiều nhớ nha cái này rất là quan trọng nhưng mà chưa cái chuyện mà trưa nay trong bài giảng trưa nay mà tôi đặc biệt muốn gửi đến bà con đâu phải chuyện đó đâu còn có chuyện nữa đó là cái tứ vật dụng của một tỷ cây nguyên thủy này gồm có bốn thứ ăn mặc ở và thuốc men thật ra đó nó nó có hai nghĩa nghĩa đen và nghĩa bóng nghĩa đen có nghĩa là bốn thứ nhu yếu vật chất trong cái đời sống vật chất đó là nghĩa đen còn nghĩa bóng là gì đó chính là nội dung của bài giảng trưa nay trước hết là cái nhu cầu ăn nói theo nghĩa đen thì mỗi ngày chúng ta cần có cái bỏ vào mồm gồm có đồ ăn đồ uống không để nuôi lấy cái tấm thân này đó là nghĩa đen nhưng nghĩa bóng là gì nghĩa bóng là tất cả những gì mà chúng ta đưa vào trong sáu căn mỗi ngày chứ không phải đưa vào mồm không những gì mà chúng ta nghe được những gì chúng ta suy tư những những người mà chúng ta gặp gỡ những công việc mà chúng ta thực hiện tất cả những cái đó đều là những thức thực phẩm đưa vào cái đời sống tinh thần của chúng ta nhớ nha ừ tất cả những cái mối là tương giao quan hệ trong đời sống nó cũng là một thứ thực phẩm những gì chúng ta đọc những gì chúng ta nghe những con người mà chúng ta gặp gỡ đều là những thứ những thứ thực phẩm hết rồi mà các vị biết rồi thực phẩm đó thì có thứ ngon có thứ dở có thứ ngon mà không có lành có thứ lành mà nó không có ngon có thứ vừa ngon vừa lành có thứ không lành cũng không ngon đó là thực phẩm nghĩa đen rồi nghĩa bóng có những người mình chơi với họ rất là vui nhưng không có lợi ích gì hết có những người chơi với họ rất là vui nhưng mà có hại à, nặng là có hại mà nhẹ nó là không lợi ích gì hết còn có những người gặp họ thì không có gì vui hết nhưng mà có lợi rồi có nhiều người gặp họ không vui mà lại có hại thì cái loại này tệ quá mình phải nhắc rồi nhưng mà nó có những cái loại người có những cái trang web có những cuốn sách có những cuốn phim có những ca khúc có những cái đề tài tư duy Ờ, có những cái sự gặp gỡ mà mình thấy thích nó làm cho mình vui nhưng mà nó y như thức ăn vậy đó nó ngon mà chưa chắc là nó lành đấy và có những cái nó lành mà chưa chắc nó là ngon nhớ nha đấy còn ở Việt Nam mình thì tôi nhớ cái giống gì cũng là ngon bổ rẻ mà thường <laughs> thì ngon bổ thì không có rẻ <laughs> mà nó rẻ thì nó không có ngon mà nếu nó ngon mà nó rẻ thì coi như là nó không có bổ đây mà đó là chuyện xưa chuyện xưa thời tôi còn nhỏ thì tôi nhớ còn mấy cái xem nước mía nó lại chuyện ngon bổ rẻ à, nhưng mà bây giờ nó còn thêm cái chữ thứ tư đó nữa là, là nó có lành hay không à, bây giờ là nó độc lắm ngon là một chuyện bổ là một chuyện rẻ là một chuyện nhưng mà nó có lành hay không lành nghĩa là nó có đưa cái độc tố toxic vào trong người mình hay không nha yeah. nhớ cái nó còn điều thứ tư nữa cho nên ý, trong cái đời sống vật chất ý, hồi nãy tôi có nói dầu là người xuất gia hay cư sĩ thì thu gọn cái nhu cầu ừ, càng ít càng tốt để dành tâm tư và thời gian công sức ừ, cho cái đời sống tâm linh đó là nói về vật chất còn bây giờ trong bài giảng này tôi nói về ý nghĩa tâm linh cái ý nghĩa tinh thần của bốn cái thứ nhu yếu đó thứ nhất là thực phẩm thực phẩm ở đây không chỉ đơn giản là những gì mình đưa vào mơ mà là tất cả những gì mà nó đi vào trong cái tâm cảm của chúng ta gồm có những gì chúng ta nghe đọc gặp gỡ và tư duy nói theo trong Adi Đàm là tứ thực á ừ tứ thực đó tức là những cái thứ thực phẩm cho cả tinh thần lẫn thể xác thì đều phải được chọn lọc chọn ở đây không phải là mình đi kiếm món ngon mà mình kiếm cái món lành nhớ nha mình tu mình không có lựa món ngon nhưng mình phải lựa món lành ví dụ như tỳ kheo đi bác không có phân biệt giàu nghèo nhà nào cũng tấp vô trừ ra nó thả chó là mình dọt thôi chứ còn mà nhà nào cũng phải ghé vô hết <laughs> nhà nào cũng phải ghé rồi à, nó thả chó là giọt thôi chứ còn nghe là phải ghé cái gì nên mình cũng phải nhận nhưng có điều lát nữa về đó đổ ra đó thì mình không phải lựa món ngon phải lựa món lành chứ tiểu đường là thấy là né cái món tàu hủ đường là <laughs> thấy mình rước nó qua một bên rồi Đấy. rồi mình bị cao máu là mình thấy cái mấy cái món nào nó hơi mặn đó là mình cũng phải kiêng phải nể mặt ba phần Đấy và mình kiêng cholesterol là mình thấy cái ông nào có cái hơi béo béo dầu dầu đó là mình phải đẩy qua bên nhất là sáng rất đi bác mà bị trộn bụng đó là bây giờ là mình thấy cái ông nào mà có ván dầu ván mỡ là mình phải là né đấy cho nên người xuất gia không có phân biệt thực phẩm nhưng có một điều là phải chọn cái món lành để làm chi để mà có thể an lạc an lành mà là tu tập trọn vẹn đấy. chỉ còn các vị tưởng tượng mà nói rằng tu tu tôi không lựa chọn cái giống gì cũng quất thì kẹt lắm cho nên là nó có một cái câu thế này ăn cái gì cũng thấy ngon đó là chuyện tốt nhưng mà thấy cái gì ngon cũng ăn đó là chuyện bậy này nhớ cái đó à, mà người xuất gia còn phải thêm cái nữa đó là không phải lượng ngon mà lượng cái lành chứ còn cái bị tưởng tượng mà không cha không mẹ không vợ không con mà nó đổ bệnh ra thì coi như là, là mệt mệt mỏi lắm không đó là nói về thực phẩm vật chất còn thực phẩm tinh thần thì sao cái những gì mà nó đưa vào ở trong cái nội tâm của mình là phải được chọn lọc phải được chắc lọc à, chứ còn mà một cái nội tâm mà coi như nó bị bỏ ngỏ thiếu phòng vệ thiếu phòng thủ không thì mệt mỏi lắm không thì mệt mỏi lắm phàm tâm trong kinh nó giống như là một cái con bò mà bị lột da vậy đó để mà nắng là một là nắng gió cát bụi côn trùng chích đốt cái phòng tâm mình nó y chang vậy đó cũng dễ bị tấn công lắm không? Ờ, một nội tâm mà không có trí tuệ không có chánh niệm đó là nó dễ bị gọi là tấn công từ gọi là tứ phía không nó dễ có chuyện lắm không thích thì ghét không ghét thì thích mà cái nào cũng phiền hết này cho nên cái chuyện đầu tiên đó là ờ, phải nhớ cái bài học đầu tiên của bài học trưa nay của bài giảng trưa nay đó là càng tiết chế nhu cầu vật chất thì chúng ta mới càng có cái điều kiện tâm lý và thời gian để dành cho tâm linh đó là bài học một bài học hai nếu mà thức ăn đưa vào miệng mà mình có chọn lọc thì tại sao cái thức ăn đưa vào đầu á, lại quá bất cẩn đấy có rất là nhiều người ăn uống kiêng khem kinh khủng lắm không vậy đó mà cái đời sống tinh thần họ rất là cẩu thả thầy bà nào nói cũng gật đầu hết cái đó là cái rất là kẹt nhất là bây giờ online thầy ai cũng thầy hết tôi xin ờ, cúi đầu ờ, kính cẩn thưa rõ tôi không có ý xúc phạm ờ, bán bỏ ai hết tôi chỉ nói cái, cái, cái, cái chuyện mà các vị hiểu tôi nói cái gì là phải cẩn trọng ở đâu cũng có a thì đàm ở đâu cũng có tuệ quán quý vipassana ở đâu cũng có giảng kinh pháp cú ở đâu cũng có giảng kinh tạng bây giờ mình gom gọi là xuyên xương trong trên internet vô trên tiktok hay là trên ờ, facebook rồi là trên ờ, và cái zoom giết gì nè tôi nghĩ chắc cũng khoảng vài chục vài chục trăm thầy chùa tăng ni cư sĩ rồi ai cũng làm thầy hết ừ. thì cẩn trọng cẩn trọng người ta có thiện chí thì mình cũng ghi nhận thiện chí người ta có kiến thức mình cũng ghi nhận kiến thức nhưng mà cẩn trọng là thầy bà nhiều quá lắm thầy thì nhiều ma ừ. lắm thầy thì dễ lật lắm lật lắm không ông thầy thì kêu hết tôi kêu phòng sẹp rồi ông thầy thì kêu phòng mà quên sẹp đó ông thầy đó đủ thứ thầy hết mạnh lắm đó. cho nên cẩn trọng cái đó à, cho nên rồi sách báo rồi tài liệu gọi là tự mình không có khả năng gọi là chọn lọc mà cũng không có khả năng đề kháng thì dễ chết lắm một cái cơ thể mà thiếu khả năng đề kháng thiếu khả năng miễn nhiễm thì nó dễ chết nói gì là đời sống tinh thần đời sống tâm linh nha cho nên cái bài học thứ nhất là tiết chế tiết giảm được cái nhu cầu vật chất thì chúng ta mới có thời gian cho tâm linh và thứ hai đối với vật chất mà chúng ta phải cẩn trọng thì tại sao đối với đời sống tâm linh tinh thần chúng ta lại quá bất cẩn bỏ ngỏ ừ, buông trôi và thả nổi này nhớ nha ừ. và cái chuyện đầu tiên á, cái bài học đầu tiên đó mà tôi muốn nói ở đây đó là cái y là y phục cái y phục mà nghĩa bóng ơ xin lỗi nghĩa đen ấy nó chính là cái gì mà mình mình mặc mình đắp mình quấn che đậy cái cơ thể của mình thì đó là cái y phục theo nghĩa nghĩa đen còn y phục theo nghĩa bóng là cái gì đó chính là cái vẻ ngoài của chúng ta cái mà thiên hạ có thể nhìn thấy và có thể cảm nhận được có thể thấy và nghe được thì cái đó gọi là y phục của mỗi người tu Phật đấy thì cái, cái y phục đó chính là gì đó chính là thân nghiệp và khẩu nghiệp thì chúng ta thấy trong ba tạng đó, thì cái di tạng luật á, là lo về vấn đề thân nghiệp và khẩu nghiệp đành rằng muốn tu tập thân nghiệp và khẩu nghiệp anh phải có ý nghiệp được tu tập không ý nghiệp có tu tập thì thân nghiệp với khẩu nghiệp mới tu tập nhưng cái mặt nổi cái điểm đặc trưng của, của tạng luật của giới luật chính là tu tập thân và khẩu thân và khẩu chính là cái tấm áo của mỗi người như ở trong trường bộ kinh cái Phật cũng dạy cái nhan sắc của tỳ kheo chính là giới luật ừ, cái giới luật chính là cái nhan sắc một tỳ kheo nhớ nha ừ, nhan sắc chính là giới luật của một tỳ kheo mà giới luật ờ, là giải quyết vấn đề thân và khẩu không cho nên ờ, ở đây chúng ta có một bài học đầu tiên đó chính là ừ, cái nhu cầu đầu tiên của đời sống vật chất chính là y phục cho cơ thể thì cái nhu cầu đầu tiên cái nhu cầu đầu tiên nhu cầu đầu tiên của đời sống tâm linh chính là giới luật chính là cái thân nghiệp và khẩu nghiệp được trang nghiêm không người ta người ta nói là người đẹp nhờ vải đúng không thì cái nội dung chúng ta ra sao chưa biết mà ít nhất thân nghiệp khẩu nghiệp chúng ta trước mắt một là nó không gây hại cho ai hai là nó đem lại cái niềm vui cho người ta nó đem lại cho người ta cái sự thoải mái phải không thì cái đó được gọi là thân nghiệp khẩu nghiệp có tu tập và người như vậy là người có một cái bộ áo đẹp mà mình mặc đẹp không phải chỉ để khoe mẻ chân tươi mà mình mình mặc đẹp là bởi vì mình tôn trọng người đối diện có đúng vậy không quý vị đúng à, mình mặc đẹp ngoài cái chuyện là mình che đậy cơ thể không những chỗ cần che thì nó còn có cái nữa là mình tôn trọng với người đối diện này chứ mình thể làm ăn mặc do cái sở thích của mình cái đó là người có vấn đề nha cái người có giáo dưỡng à, có giáo dục có hàm dưỡng thì còn ăn mặc ngoài cái ý nghĩa là để che đậy cơ thể nó còn có ý nghĩa nó là tôn trọng với người khác nha yeah, tôn trọng người khác cho nên ăn mặc phải có lựa chọn thì trong thân nghiệp và khẩu nghiệp phải có lựa chọn vì đó chính là cái vẻ ngoài cái ngoại duyên ngoại diện ngoại hình của chúng ta Đấy. chúng ta phải biết rằng mình ờ, tu là tu tâm cái chánh là cái tu tập đúng không và mình quý nha là quý tâm hồn đúng không tuy nhiên thân nghiệp khẩu nghiệp mà không có được chắc lòng không có được lựa chọn này thì mình dễ làm phiền nhau lắm bởi vì tôi hỏi thiệt bạn con nha nhà ai trong room này không có rác nhà ai trong room này không có áo quần cần phải phơi không nhà ai trong room này mà không có toilet có ai trong room này ăn rồi mà không có bài tiết tuy nhiên áo quần phơi cũng phải có nơi có chỗ chứ không phải tưởng tượng ban công giữa phố là quất quyên trần ờ, áo quần ờ, quần lớn quần nhỏ coi nó cũng chướng lắm không cái đặc điểm của chung cư châu Á là nhìn vô rồi thấy ờ, cờ xí rợp trời là <laughs> mệt mỏi luôn <laughs> tôi tôi tôi ở Mỹ tôi ở châu Âu mà tôi chạy tôi đi xe ngang tôi liếc cái nhà nào tôi thấy có trồng chuối là một trồng tre là hai là tôi biết châu Á mà nhất là cái nhà nào tôi thấy quần mà nó phơi phấp phới đó là tôi thấy cờ đảng cờ nước nên là tôi thấy rồi <laughs> đồng hương quê ta rồi Đấy. cho nên nhà nào cũng áo quần để phơi nhưng mà mình mình phơi phóng sao mà nó cho nó, nó kính kính chút không đồ, đồ càng nhỏ là phải càng kín Đấy. rồi là là là là là, là, là nhà ai mà không có ai ăn mà không có bài tiết nhưng mà mình phải bài tiết chỗ nào chứ đâu phải là chỗ nào mình cũng tùm lum tà la đâu có được đúng không ờ, Âu Mỹ người ta chỉ có một cái diabetes thôi chỉ có một thứ tiểu đường mà Việt Nam mà tới hai thứ tiểu đường người ta chỉ có tiểu đường là là, là, là, là có thể chữa bằng bằng bằng thuốc còn Việt Nam mình đem chứng tiểu đường phải chữa bằng ờ, giấy phạt đây là dở đây rồi đó là cái cái cái nữa đó là là là, là, là, là bài tiết rồi, rồi áo quần không ai cũng có hết rồi nhà ai cũng có rác hết nhưng mà mình cũng phải để có nơi có chỗ cho mình đâu có liện tùm lum à, thì cũng vậy ai cũng có phiền não hết nhưng mà nhờ cái sự trang nghiêm thân khẩu đấy cho nên nó mình gọi là đừng có đem cái phiền não mình để cho nó xì ra nó là phiền người khác như là mình cái kiểu mà như là mình phóng quế bừa bãi nè đối với tôi thân nghiệp khẩu nghiệp mình làm phiền người khác nó y chang như cái việc mình phóng quế bừa bãi vậy đó đấy cho nên cái thân nghiệp khẩu nghiệp uh, tôi đang nhắc lại lần nữa chuyện thứ nhất nó là một biểu hiện của ý nghiệp đúng nhưng cái là nghĩa là ý nghiệp mình có ok thì thân nghiệp khẩu nghiệp nó ok đúng không nhưng mà nó còn một cái chuyện nữa đó là ngoài cái chuyện tu tập thân nghiệp khẩu nghiệp cho mình nó còn không ý nghĩa nữa là cho tha nhân đừng có làm khổ đừng làm phiền người khác bằng cái thân nghiệp khẩu nghiệp của mình đấy bởi vì đó chính là cái áo quần của mình đấy đó chính là cái áo quần của mình đấy. đó chính là cái vẻ ngoài cái đó là ngoại duyên ngoại diện và ngoại ngoại hình là của mình nha cho nên nhớ Ừ, trong cái đời sống mình mình cần áo quần thì cũng đồng đời sống vật chất cần áo quần trong đời sống tinh thần trong đời sống đạo đức nó cũng cần có cái áo quần cho tinh thần cho đạo đức đó chính là giới luật và cái thứ hai đó chính là thực phẩm đấy thực phẩm à, hồi nãy tôi nói rồi sống ở đời là phải ăn không ừ, trong kinh nói là đến cả tất cả các vị dục thiên còn phải ăn để sống mà ừ, chỉ có phạm thiên là họ sống bằng cái phỉ lạc thôi phạm ờ, thiên là sống vĩ lạc không cần ăn uống vậy còn tất cả dục thiên đỡ xuống đều phải ăn uống hết mới sống được ừ. mặc dù thức ăn của họ là tịnh phẩm này là tịnh phẩm xuất đó, bờ hôi chân á tịnh phẩm nhưng mà, mà cũng phải là ăn thôi à, cũng phải ăn thôi cũng phải ăn thì mình cũng vậy về nghĩa bóng thì cái chữ thực phẩm đó là những gì mình đưa vào mồm gồm có thức ăn và nước uống nhưng mà ờ, đó là nghĩa đen còn về nghĩa bóng là như hồi nãy tôi nói tất cả những gì mà mình nó đưa vào ở trong gọi là sáu thức của mình nó đều là thực phẩm hết nhớ nha thực phẩm hết Đấy. những gì mình bỏ vào miệng đã đành là những gì mình à, những gì nó thuộc về âm thanh mùi vị cảm xúc và tư duy nó đều là thực phẩm hết những đó là những thứ mà nó xây dựng nên cái gọi là sự hiện hữu của chúng ta nhớ nha chúng ta bệnh hay là chúng ta khỏe là một phần lớn là chính là thực phẩm của mình nhớ nè, nhớ cái đó chúng ta bệnh hay là khỏe là do thực phẩm à, chúng ta là hiền thiện hay là gian ác cũng là thực phẩm à, thực phẩm tâm linh ấy thực phẩm tâm thần tinh, thần ấy ừ. chính vì chúng ta nạp vào mà không có chọn lọc đấy cho nên là nó nó nó, nó đổ đốn nó nảy ra biết là bao nhiêu vấn đề cho nên tôi nhắc lại trong đời sống căn bản đời sống vật chất căn bản của một con người nói chung và của một tỷ kheo nguyên thủy nói, nói riêng thì uh, y áo uh, thực phẩm uh, thuốc men mà chỗ ở là bốn thứ trú bốn thứ nhu yếu phẩm đây thì trong đời sống tinh thần mình cũng có bốn cái y chang như vậy mình cũng có y phục chính là cái thân nghiệp và khẩu nghiệp tức là giới luật ấy, giới luật của mình cái thứ hai nó, nó là cái thực phẩm thực phẩm ở đây gồm có thực phẩm tâm linh và thực phẩm tinh thần mà trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi nói về thực phẩm tâm linh uhm một nhà giáo dục nói thế này anh nói cho tôi biết anh chơi với ai tôi sẽ nói con người của anh như thế nào và một bác sĩ thì lại nói khác anh hãy cho tôi xem thực đơn mỗi ngày của anh tôi sẽ nói ra phần nào tình trạng sức khỏe của anh nha cái đó rất là quan trọng bởi vì họ liếc vô họ nhìn cái thực đơn mình ăn cái gì mình uống cái gì cái bị tưởng tượng mình cứ ăn ba cái khoai tây chiên rồi uống coca à, rồi ba cái bò hút phải không rồi ba cái chải giò rồi, rồi ba cái đồ hộp đó là bác sĩ mà liếc thấy là nó khóc thét luôn bởi vì cái đó là ăn cho là đi lẹ lắm phải không đó là đoàn tụ ông bà lẹ hơn covid nữa không các vị biết trẻ con mỹ là nó nghiện những cái thứ mà ác ôn nó nghiện hamburger mà ăn big mát cái nha rồi nó uống coca rồi nó ăn à, ba cái chip snack rồi nó ăn khoai tây chiên rồi đó rồi sau này có ba cái đồ châu á qua có chải giò rồi đó là cái đó là hại bạn lắm không Ừ, và tôi còn đang nghi ngờ một chuyện nữa là sư phụ của tôi cũng là sư cậu của tôi thì ừ, sư đi sớm à, là một phần bởi vì có một thời gian mấy năm trời thì ừ, sư uống bỏ hút cái, cái Red Bull luôn mà sư uống coi như là sư cô nó giống như là một cái thứ thần dược cho nên uống nó ăn được mà uống nó lên lại cũng gì cái vị cái mùi nó cũng dễ đó mà sao để được biết cái đó không có tốt bởi vì cái đường nó dễ sợ lắm à chưa kể là các phỉ đó là một người tu đó mà chỉ vì thường uống cái bò hút lần đã thấy nguy rồi gọi đằng này là ở ngoài là uống bất cứ cái gì tất tần tật tút tụt tụt không cái gì mà vừa miệng là uống hết cho nên cái thực phẩm là cái rất là quan trọng cả thực phẩm tâm linh lẫn thực, thực phẩm uh, cho thể xác đều phải được chọn lọc hết đó quý vị và trong cái thực phẩm gọi là vật chất thì một ngày các vị có thể ăn một vài lần đến được ví dụ như cơm thì mình ăn ờ, người cư sĩ ăn cơm ngày ba bữa và có người ăn hai bữa miền tây nam bộ ăn tới hai bữa thôi sáng chiều nhưng mà ăn lai rai ăn ăn ăn người ta kiểu gì ăn vả ăn vặt ăn con nít con nít được có cái ăn ăn, dặm ăn dặm à, thì, thì thì mình đếm được nhưng mà riêng về cái thực phẩm tinh thần đó, thì không đếm nổi một ngày trong mỗi phút là chúng ta nạp vào trong cái tâm linh của chúng ta trong cái cõi tinh thần của chúng ta bao nhiêu là đề tài tư duy một một phút một giờ con mắt chúng ta nhìn tai tai nghe mũi ngửi à, lưỡi ném thân xúc chạm ý suy tư đó là mỗi giờ đó là sáu cái cái căn nó luôn luôn nó làm việc với sáu trần một cách là, là rốt ráo đấy và cứ mỗi phút giây mà sáu căn làm việc với sáu trần đó, nó chính là cái giây phút mà chúng ta đang nạp một thứ thực vọng vào ở trong đời sống của mình đấy và như hồi nãy tôi nói ngon chưa chắc lành mà lành chưa chắc ngon chẳng hạn như những cái bài pháp thoại thì phải để mình nghe thì không có khoái nhưng mà ít ra nó bổ về ngang bổ về dọc ờ, có những pháp thoại ừ, được thuyết giải một cách duyên dáng bởi một pháp sư duyên dáng à, nhưng mình ờ, nó có giúp được gì cho mình hay không và có những pháp thoại khó nghe nhưng mà nó có cái gì để mình bỏ túi hay không cái phải lựa chọn lại có những pháp thoại được trình bày rất là thú vị rất là dí dỏm hài hước ờ, hứng thú hơn nhưng mà liệu mình có cái gì bỏ túi sau khi mà cái thời gian khép lại một cuốn sách cũng vậy mình đọc một cuốn sách uh, hấp dẫn nhưng mà liệu cuốn sách đó có đem lại cho mình một cái đóng góp một cái xây dựng gì nó lành mạnh bổ ích hay không đó là một chuyện khác nhớ nha cho nên thực phẩm um, cho tâm linh rất là quan trọng và như tôi nói hồi nãy cái bài giảng trưa nay gửi cho chúng ta rất là nhiều bài học bài học một là khi mà anh tiết giảm được cái nhu cầu vật chất thì anh mới có thời gian anh mới có cái điều kiện tâm lý cho đời sống tinh thần đó là bài học một nhưng bài học hai là chúng ta thử định nghĩa lại à, bốn cái thứ nhu yếu vật chất sang cái ý nghĩa tâm linh ừ, đó là ừ, thực phẩm ừ, y phục chỗ ở và thuốc chữa bệnh thì bốn cái này nó ừ, cả vật chất lẫn tinh thần đều phải được mình đặc biệt quan tâm quan tâm để có một đời sống tốt cho cả tinh thần lẫn vật chất thì hồi nãy tôi nói đó, đời sống tâm linh ý, nó cũng có y phục y phục ở đây chính là cái giới luật của mọi mình thứ hai là cái thực phẩm thực phẩm ở đây có nghĩa là uh, những cái giá trị tâm linh những cái pháp lành những cái thiện pháp mà chúng ta cần phải bổ sung bổ sung cái gì thì ở trong kinh ờ, kênh ghi rất rõ mà chúng tôi đã kịp đưa vào ở trong cái quyển gọi là kinh nghiệm tuệ quán à, quyển 2 đó ừ. Đức Phật này dạy rằng là cả 37 bồ đề phần không thất giác chi chính là bắt chánh đạo mà bắt chánh đạo chính là tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ chính là ngũ căn mà ngũ căn chính là ngũ lực mà ngũ lực chính là tứ chính cần mà tứ chính cần chính là tứ nhị túc Đấy. có nghĩa là mình khi mình tu tập cái này cũng nghĩa là mình tu tập cái kia đấy và trong cái phần phụ lục của quyển kinh quyển kinh nghiệm tuệ quán 2 tập 2 trong đó chúng tôi đã trích dẫn trong chú giải trong chú giải và trong chánh tạng chánh tạng là bài ờ, kinh nhập ờ, Samanya xuất tác bài kinh trường bộ 2 và đặc biệt là chú giải chú giải của chú giải của chương uh, ờ, Bói Sang Sang Yutta của tướng ưng bộ và chú giải của Dhamma Sangani The Attasalini thì trong đó Đức Phật ngài có dạy rằng đó là ừ, dạy rất rõ là năm truyền cái đó tức là năm thứ phiền não mà gọi là thường xuyên ừ, che án cái nội tâm của phạm vui ừ, nó cũng có những điều kiện để mà mà mà nó phát triển à, có có mà mình cứ nhầm vào những điều kiện đó mà mình gọi là sống trong đó thì coi như là phiền não phát triển sinh sôi tha hồ và ngược lại à, muốn tu tập tứ niệm xứ thất giác chi thì chúng ta cũng cần có những cái điều kiện nha để mà nuôi lớn thất giác chi khi mà thất giác chi được nuôi lớn được tẩm bổ được vung sới được tưới tẩm thì cũng có nghĩa rằng là 30 cái bồ đề phần 37 mà trừ thất chi là còn 30 30 bồ đề phần còn lại cũng được gọi là vung sới được tưới tẩm được chăm sóc được phân bón nha ừ, nhớ cái đó thì đó chính là thực phẩm những cái điều kiện mà nuôi lớn thức giác chi cũng là điều kiện nuôi lớn 30 bộ điều phận còn lại và những điều kiện đó cũng chính là thực phẩm cho đời sống tâm linh của chúng ta mà nói gọn lại nó gồm có bốn thứ không một là ở cái trú xứ thích hợp là cái chỗ mà mình dễ dàng gặp gỡ minh sư thiện hữu à, cái chỗ mà mình dễ dàng trau dồi pháp học pháp hành thì cái đó đầu tiên là trú xứ thích hợp thứ hai nữa là minh là sự gặp gỡ thầy bạn ngon lành có nghĩa là ở cái chỗ chú sẽ thích hợp nhưng mà mình có chịu gặp gỡ hay không phải gặp gỡ chứ ví dụ như miếng điện là đất lành tích lan là đất lành cho cái người tu phật à. nhưng mà mình tới đó rồi mình đi chơi không à mình không có, không có diễn kiến gặp gỡ học hỏi ừ, các cái minh sư thiện hữu các thiện hữu trí thức thì cũng không được cho nên là mình ở đâu là mới một thôi mà thứ hai là còn gặp ai này và cái thứ ba là có gọi là lắng tay để mà nghe pháp hay không lắng tai đây có nghĩa là gì lắng tai ở đây có nghĩa rằng là chịu khó nghe tìm hiểu ghi nhớ suy tư đó đó gọi là lắng nghe còn chỉ ngồi nghe như vịt nghe sấm á, thì cái đó không kể là lắng nghe tiếng tiếng hán dịch là đế thính đế thính có nghĩa là nghe một cách gọi là uh, kỹ lưỡng cẩn trọng nghe mà có suy tư có thẩm thía có gặm nhấm có tiêu hóa gọi là đế thính À, để thính thính chứ mà thách nha thính thính thính là cái giống như thính mình ăn ăn cơm tấm vậy đó ăn ăn bì vậy đó cơm bì đó. cái rơm này nó nó, nó, nó u mê nó phải nói như vậy nó mới hiểu để thính thính giống như thính mà thả thính đó, thả thính dê đó dê đó. thì à, <laughs> thính à, thì có nghe diệu pháp à, vậy là thứ nhất là phải trú xứ thứ hai là chúng xứ là ở đâu thứ hai là gặp gỡ ai thứ ba là có nghe pháp hay không và thứ tư là có hành trì những gì mình đã lắng nghe và thẩm thí hay không thì có bốn cái này nè thì à, là bốn bốn với bốn bốn cái thứ thực phẩm này đây là nói gọn đó nha chứ đúng là mỗi giác chi nó đều có thực phẩm hết ờ, mà cái thực phẩm cho mỗi giác chi thì ít nhất là bảy sáu ít nhất là sáu mà nhiều là tới 11 lần ờ, thì bây giờ là bà con phải chịu khó mua của nó thôi à, bà con phải mua cũng đó bà con phải mua nó chứ bây giờ nói ra sao tôi bán sách đây Đấy. cho nên <laughs> mà mà tiền bán sách là bà con bà con biết là về Calama hết Đấy. và phải khoe bà con chuyện nữa là bên cạnh là bốn ba bên cạnh 32 cái cấp cái cấp tiền cho hành giả à, thì chúng ta có tới 8 cái thạch đăng à, 8 thạch đăng mà thạch đăng thạch đăng mà Ờ, ờ, cao 2 mét ngang 2 mét dọc 2 mét sâu 2 mét đó, cái gì 2 mét hết đây tá có tình đăng ờ, ở xa nhìn thì tưởng là trang trí mà không đó chính là mấy cái cốc thiền cho hành giả à, extra extra đó à, bonus luôn có nghĩa là là là là bonus có nghĩa là khi nào bà con đông quá mà cái cái tháng nào không quá nóng nóng không quá lạnh thì cái chỗ đó bà con thì ngủ qua đêm rồi đương nhiên trong nó không có toilet không chơi nhưng mà nhớ đừng có toilet sinh thái kỳ lắm nha sinh thái kiểu là <laughs> ecology ecology mà toilet là chết em á nha không có là phải có đơn có chốn chứ còn kiểu quanh tạc tự do mà kiểu như ừ, khe xanh ba lòng quản trị đông hà mà trước bảy 85 là kẹt lắm không thì coi như là là là tám cái đó nó là ừ, mà, ờ, mà, nhìn thì trang trí thì trang trí nhưng mà nó là hình tròn hình tròn hết nó, nó là thạch đăng kiểu ta đang có nhật á mỹ kêu là stone lantern á nhưng mà tại sao tránh hình vuông bởi vì hình vuông nhìn giống mấy cái miễu lắm mà chết bà luôn à. cho nên là mà phải lựa kiểu là nhìn vừa biết thạch đăng chứ phải giống cái miễu ừ. thì uh, sử diễn tôi nói cái là bởi vì tất cả tiền bán sách đều được uh, là sử dụng để mà mà tôi có cái phát nguyện đó là tất cả tiền bán sách dầu sách dịch hay là sách viết thì đều được đưa vô để làm thực hiện tám cái đó tám thành đăng đó là phần của tôi phần của trẫm à, và phần trẫm cúng dường phần đó thì uh, mấy cái lúc mà nó không đóng không lạnh là bà con là thoải mái ban đêm mà mình mở đèn đó là ở xa nhìn là giống như là vườn nhật đó nhìn giống như là kinh đô kiểu cố đô Kyoto của nhật vậy đó thì bản sách thì bây giờ tôi quay trở lại cái thất giác chi nó chính là tất cả bồ đề phần tức là tất cả giác phần tập yếu phải không mà cái thực phẩm tức là cái điều kiện nuôi lớn từng giác chi nó cũng chính là cái điều kiện nuôi lớn 30 cái bộ đề phần còn lại và đương nhiên cũng là là nuôi lớn tất cả thiện pháp và nói theo ờ, cái, cái giọng của dân A thì Đàm thì là tất cả những điều kiện mà nuôi lớn tưới tẩm vùng sới ừ, thất giác chi cũng chính là cái điều kiện tưới tẩm vùng sới và chăm sóc 25 tâm sở 25 tâm sở tình hảo này nhớ cái đó ừ tôi nhắc lại lần nữa cơ thể cái sinh học thì nó cũng cần có thực phẩm và cái cơ thể tâm linh này, nó cũng cần có thực phẩm ờ, và cái thực phẩm ấy đương nhiên là phải được chọn lọc này phải được chọn lọc lựa chọn này chứ không thì bệnh le lưỡi nha ờ, có quý vị biết là nói về bệnh ờ, bệnh bệnh bệnh thể xác thì bà con nghe nhiều rồi bệnh cao máu rồi bệnh tiểu đường bệnh tim mập bên rồi bệnh bên hô hấp bệnh bên tiêu hóa nhưng mà các vị biết bên tâm linh nó cũng có bệnh đi chang bên, bên trong đời sống tâm lý nó cũng có bệnh nha à, bệnh gì ta bệnh ờ, bệnh s bệnh sida đó sida tâm lý rồi ờ, tiểu đường tâm lý có hết bệnh tiểu đường tâm lý rồi bệnh cao máu tâm lý các vị có biết không bây giờ tôi tôi giải thích từng bệnh nha bệnh sida tâm lý là sao trước hết mình phải tìm hiểu cái sida đó là cái gì nó là nó là có vấn đề ở trong cái immune system cái hệ miễn nhiễm mình nó, nó, nó, nó có vấn đề đấy bị sida tâm lý là bao nhiêu thứ thuốc men để đưa vô là nó nó dạt ra hết người bệnh sida thì ngược lại cũng có những người bên về đời sống tâm linh có những người họ bị s tâm lý có nghĩa là sao là phật pháp đưa vô trái quá hết rồi nó không có vô được đó gọi là sida tâm lý đấy còn cái ung thư tâm lý đây có nghĩa là săn nhiều quá tham nhiều quá ờ, bất trị à. còn cái mà tiểu đường tâm lý có nghĩa là người khoái ngọt mấy người khoái ngọt đó. À, cái gì mà ngọt ngọt là khoái nè à, đó gọi là bị, bị tiểu đường tâm lý còn bị cao máu tâm lý là có những người là sợ chê có những người khoái khen là bị tiểu đường tâm lý mà sợ chê là bị cao máu tâm lý nghĩa là họ kỵ mặn á mấy người mà cao máu họ kỵ mặn rồi mấy người này họ cũng kỵ mặn lắm mà kỵ ai mà chê <laughs> ai mà nổi sốc <laughs> là nó lên rồi nó chịu không nổi như vậy rõ ràng là đời sống tâm lý của mình nó cũng có tiểu đường nha nó có cao máu nha rồi nó có bệnh bao tử nữa bệnh bao tử mà mà sinh học là gì tức là bao tử nó có vấn đề nó bị u sơ nó bị ung bướu nó không có chịu tiêu nó bị bài tiết nó bị trào ngược nó bị dị axit còn cái bệnh mà, mà bệnh bao tử tâm lý có nghĩa là nó học Phật pháp nó không chịu hiểu nó ăn nó không chịu, chịu tiêu hóa nó ăn là nó cứ mửa ra riết rồi đó gọi là bao tử tâm lý nha nó như vậy rồi rõ ràng hôm nay mình thấy rõ ràng là nếu mà một cái cơ thể sinh học này một cái cơ thể sinh học mà nó không có được gọi là lựa chọn kỹ lưỡng trong cái đẻ ngốn thì nó đẹp nó đẻ ra biết bao nhiêu bệnh thì một cái đời sống tâm linh nếu mà ăn uống không có cẩn thận đề tài tâm linh đề tài tinh thần không có cẩn thận ý thì nó cũng đẻ ra nào tiểu đường nào cao máu nào ung tử nào ung thư nào sida y chang như đời sống như cái cơ thể sinh học vậy quý vị nha nhớ cái đó rất là quan trọng cho nên mỗi ngày bước vào bàn ăn bạn ăn nghĩa đen ấy là mình phải quan sát coi có cái nào hại cái nào lợi và cái nào có hại đó thì mình phải tự kiểm soát nó hại mà nó ngon thì thôi mình bữa thôi nha từng làm lần thôi mình mà trong mỗi lần vậy mình làm ít ít thôi đó, đó là để sợ là đó là thức ăn sinh học nhưng mà còn về đời sống tâm linh thì cứ phải thường trực nhớ rằng cái đề tài tư duy cuốn sách mà mình đang đọc cuốn phim mà mình đang xem cái con người mà mình đang giao tiếp này, này nó có hại hay có lợi cho cái đời sống tinh thần của mình nhớ cái đó cẩn thận nhớ mà tôi thấy đa phần mình ý, người không biết đạo tôi không nói mà tôi nói về đời người biết đạo ấy thức ăn vật chất cái mình rất kỹ nhưng mà thức ăn tinh thần mình khẩu ai mình cũng chơi hết sách nào cũng đọc phim nào cũng coi hết này rồi chưa kể các vị mà mà, mà đi dạo Facebook chút xíu thôi đừng có nhiều có thời gian lắm. dạo chút các vị thấy mình nhìn cái Facebook đang nói về tăng ni Phật tử mình là mình đoán ra được cái thực phẩm mà người ta nạp vào mỗi ngày mỗi giờ là cái gì đoán ra được người rồi. rồi cái thứ ba biết mấy giờ được biết dạ thưa sư còn còn 15 phút nữa sư chết ra rồi 15 phút nữa à, tôi có việc phải đi cho nên tôi ờ, ờ, ờ, đầu đầu vô đuôi chuột nghĩa là mấy cái đầu tôi giãn rộng mấy sao tôi giãn teo lại <laughs> cái uh, cái room này giãn thì nó cũng vừa vừa tội đó rồi rồi cái thứ ba là cái trú xứ đấy trong cái cái đời sống vật chất trong cái đời sống sinh học ấy chúng ta cần đến trú xíu đúng không chim có tổ người có tông đúng không ai cũng phải có chống dung thân chứ mà cái chống dung thân mà nghĩa đen nghĩa nghĩa đen nghĩa vật chất đó là cái mái nhà à, chỗ có uh, vách ngăn có tường tre có mái tre à, có, có mái tre có vách ngăn thì gọi là nhà đúng không để trú mưa trú nắng à, đêm một ngày thì đó gọi là trú xứ là chỗ ở nhưng mà cái chỗ ở mà ở trong cái nghĩa tinh thần để quý vị biết thì các vị đoán tôi biết cái gì gọi là thánh trú phạm trú này thánh trú phạm trú có nghĩa là thánh trú nghĩa là ờ, sống ở trong cái chánh niệm và trí tuệ của tứ niệm xứ thì đó gọi là thánh trú còn phạm trú là mình sống trong cái ngôi nhà của từ bi hỷ xã đấy còn cái cuối cùng cái vị đoán là cái gì là đó là gọi là dục trú đây nghĩa là đời cái là sống trong cái ngôi nhà vật chất à, mà của những thứ là thấy nghe ngửi ném đụng mà bằng tha mái bằng tâm sân hận bất mãn gọi là dục trú à, thì mỗi người có một cái nhà để ở không? chim có tổ người có tông như như uh, uh, trong kinh đức phật dạy ấy, là mỗi loại động vật ấy nó đều có chỗ để đi về hết à, chim là sẵn sàng bay cá chim thì về trời mà cá về nước rắn rít trồn cáo thì về hang hốc lùm bụi Đấy, thì cái đời sống tâm thức của chúng sinh ấy, thì nó sẵn sàng nó chạy theo sáu cạnh ờ, và tùy theo cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta có một cái chỗ về không giống nhau kể cả trường hợp hai người cùng thích đời sống gia đình thì hai cái máy gia đình không giống nhau hai người cùng thích tiền thích ăn nhậu hưởng thụ thích nghiện ngập chích hút hai người cùng ờ, thích bài bạc hai người cùng thích du lịch hai người cùng thích mua sắm nhưng tôi xin bảo đảm là không ai giống ai hết là vì sao là vì tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống của mỗi người không giống nhau trên cái nền tảng tâm thức cái vốn liếng tiền nghiệp vốn dĩ không giống nhau cho nên cái chỗ về cái chỗ nấu thân cho tinh thần của chúng ta không giống nhau được kể cả hai vị tỷ kheo này kể cả hai vị tỷ kheo phạm vu đã thành rồi mà kể cả hai bậc thánh a la hán tinh văn trừ ra chánh đẳng giác trừ ra chánh đẳng giác thì giống nhau chứ còn tinh văn có vị thì ờ, thích uh, ờ, nhỏ như ngày um, upasena thì ngày thiền rất là thích thiền mà ngày ờ, Punamanta Niputta thì thích thuyết pháp độ sinh nghề ca diếp thì nghề à, à, chuyên hạnh đầu đà ngũ ba ly thì chuyên trì luật ngã nang thì chuyên đa văn và lại là thị giả phật à, ngày mục kiền liên thì thần thông ngày anuruddha thì thiên nhãn vân vân các vị thấy không tức là cái chỗ trú của mỗi người nó khác và a la hán nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh không còn phiền não chỉ trú trong thiện pháp thôi đó các ngài đang phải thiện pháp mà trong trong trong tịnh pháp á, trong tịnh pháp vậy đó mà cũng giống nhau còn nói gì là cái phòng vu nó lúc nhúc nó lôi nhau thì nó khác biệt ngàn trùng cho nên cái chỗ ở của chúng ta không giống nhau và như một ngàn lần tôi đã nói mỗi phút giây trôi qua dầu biết hay không dầu muốn hay không thì chúng ta đang kín đáo lặng lẽ âm thầm có mặt trên con đường dẫn về đâu đó và từng phút trôi qua dầu biết hay không dầu muốn hay không thì chúng ta đang lặng lẽ kín đáo xây dựng một chốn về cho mình mai này đó là một lâu đài hay là một chuồng củi hay là một hang một hang hóc một lùm bụi một chiếc tổ bằng cỏ khô nghe, rơm nát tùy mình không mỗi phút trôi qua tôi nói là lần nữa giàu biết hay không biết giàu muốn hay không muốn thì miễn là còn phàm phu thì chúng ta từng phút trôi qua đang kính đáo kiến tạo xây dựng một cái chốn về tương lai cho mình đó là dục trú phạm trú hay là thánh trú phải nhớ cái đó nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng nha thì uh, ờ, trong đời sống vật chất chỗ ở nó càng tiện nghi nó càng thoải mái thì mình càng sướng đúng không sướng có tấm thân thì trong cái cõi tinh thần cũng vậy thưa quý vị cái chốn náo nương cho cõi, cõi tâm linh nó càng sạch nó càng đẹp thì nên mình càng an lạc cái quả cái cái cái công đức cái quả cái thiện pháp nó có cái hay thế này nó có cái hay điểm này này khi nào nó nó cho quả lầm thì mình sướng đã đặt mà ngay trong lúc mình sống bằng thiện pháp là mình được an lạc giàu cho lúc đó mình đang đói đang bệnh đang nghèo đang lạnh đang đang uh, co ro đang nóng bức không đang nóng bức nhưng mà miễn là trong lòng có thiện pháp thì tự nhiên nó thoải mái nó sung sướng tôi nhìn thấy những người cư sĩ mà họ vã mồ hôi trong những cái buổi lễ lớn để mà lăn xăng lăn xăng lăn xăng bưng nước bưng ờ, thức ăn cho chư tăng khách trời cho phật tử ai nấy mặt mà, mà gió sưng ờ, là tràn ngập đang vui mà đang vui ừ mà trong khi đó những người mà quần quật kiếm sống thì nó lại khác Vậy cho nên cái thiện pháp nó có cái hay ngay khi nó có mặt là mình đã sung sướng an lạc và khi nó cho quả thì lại càng an lạc này cho nên cái chỗ đó nương tốt nhất cho người học đạo chính là thiện pháp thì mỗi phút giây trôi qua cái chuyện chúng ta giàu nghèo thì khó nói lắm nhưng mà cái cái chuyện mà chúng ta có sống thiện hay không thì chúng ta có thể kiểm soát được cho nên có một câu như thế này không ai có thể lựa chọn chỗ sinh nhưng có thể lựa chọn chỗ để sống có bị nghe kịp không không ai có thể lựa chọn được cái chỗ để mình sinh ra nhưng mà có thể lựa chọn để mình sống à, lựa chọn chỗ để sống ở đây cũng vậy chúng ta không có chắc được là mình mình không có lấy gì là bảo đảm là mình khỏe mình không bệnh mình không có chắc là mình sẽ giàu mình không nghèo mình không có chắc là mình sẽ đẹp mình không xấu mình không có chắc là mình được may mắn mọi sự nhưng mà mình có thể dàn xếp kiểm soát để mình trở nên thiện hơn tôi tin cái việc này mình kiểm soát được kiểm soát được trừ phi các vị không muốn tôi nhắc lại lần nữa cái quả thiện ác đến cả hiền thánh còn không kiểm soát được nhưng mà cái nhân kiểm soát được mà cái nhân đời này nó, nó sẽ cho quả được sao nó đó là một cái chuyện rất là sơ cơ rất là tiểu học mà rất là basic rất là elementary mà nhiều người không để ý. tôi nói là lần nữa nha cái quả thiện quả ác nó đã trổ mình không kiểm soát được nhưng mà cái nhân thiện nhân ác nó nằm trong tầm kiểm soát của mình đấy mà nếu mình kiểm soát được thiện ác đời này thì coi như mình làm chủ được cái quả thiện ác đời sau nhớ nha ừ. và như vậy cái cõi tâm linh của mình chính là cái chỗ náo nương của mình nó là trú xứ nó là trốn về nó là đích đến của chúng ta nhớ nha này trong đời sống sinh học chúng ta cần có một chỗ ở này, tiện nghi thoải mái thì tại sao không dọn lấy một chỗ ở thoải mái dễ thở cho cái cõi tinh thần đó là điều thứ ba và điều thứ tư uhm. bởi vì buồn ngủ lắm rồi tôi còn nóng ruột hơn quý vị nữa đấy tôi buồn ngủ kinh khủng lắm đấy nãy tôi giảng là tôi phải nhắm mắt nhắm mắt như chờ nó qua cơn mê đó cái điều thứ tư là trong cái tấm thân sinh học có ai trong đời mà không cần cái thuốc mê quý vị ít hơi nhiều ít hơi nhiều sống là vậy đã có tấm thân là phải ít nhiều phải uống thuốc đấy thì trong cái cõi tâm linh cũng cần có thuốc thì trong kinh ghi rất rõ năm truyền cái là năm thứ bệnh tất 10 phiền não là năm thứ bệnh mười kiết sử là năm thứ bệnh truyền cái có lúc kể năm có lúc kể sáu, phiền não có lúc kể ba có lúc kể mười có lúc kể một trăm lẻ tám, thì nói chung tất cả phiền não đều là bệnh hết đều là những chứng bệnh trầm kha nghiêm trọng nan y nhưng mà nó phải là tuyệt chứng tuyệt chứng là chữa không được còn không phải nếu mình có lòng thì mình có thể chữa lành được ừ. không phải đời này cũng là kiếp khác nhớ nha cho nên mọi người trong đời sống thường nhật ngoài cái chuyện kiểm soát ừ, thực phẩm thức ăn thức uống mình cũng phải kiểm soát cả thuốc men này còn cái thứ mà viên thuốc mà mình đưa vào mồm của mình ấy, nó có thật sự nó chữa được bệnh hay là nó tạo ra thứ bệnh khác thì cái pháp môn tu hành cái con đường gọi là điều dưỡng tâm thức ấy, nó cũng phải được kiểm soát những cái pháp môn tu hành ờ, những bài giảng của vị đang nghe cũng là uống thuốc đó quý vị nó vừa là thực phẩm mà nó vừa là thuốc men đó và những cái lúc mà quý vị ngồi nhắm mắt xếp bằng ngồi thiền những lúc những bước đi chánh niệm đó là những lúc các vị đang đang gọi là đang ở trong một cái là là, là, là liệu trình đó, liệu trình ờ, để mà chữa chữa bệnh đó à, có, có mình đang có mặt trên một cái hành trình trên một cái liệu trình ờ, là điều trị một bệnh một bệnh tật tâm linh này thì là cái vấn đề ở đây đó là cái liệu trình đó nó có hợp lý hay không nó có đúng hay không Đấy, uống lộn thuốc cái bị biết gì xảy ra ờ, đó là về đời sống sinh học còn về đời sống tâm lý hơn về đời sống tâm lý thì ờ, chúng ta có vô vàng vấn đề trong đời sống tâm linh Đấy, thì chúng ta cũng cần có những cái bài thuốc cho những cái vấn đề đó cho những cái, cái hãy bệnh gì thì thuốc nấy bệnh nào thì thuốc nấy nha thì à, ôn lại coi kỹ lại ở trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán hai trong đó ghi rất rõ à, điều kiện nào để mà nuôi lớn thất giác chi và chánh đạo tướng chánh cần của căn của lực và điều kiện nào nuôi lớn các phiền não à, mỗi phiền não nó có những thứ điều kiện để nuôi lớn nó các vị đọc kỹ là trong đó mà gom gọn lại thì cũng vẫn là mấy điều thôi đó là ngoài cái tiền nghiệp quá khứ à, ngoài cái tiền nghiệp quá khứ nó còn có cái hướng tâm lý và môi trường sống nhớ nha tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống và trong môi trường sống đó, nó gồm có bốn điều ở đâu gặp ai nghe gì và làm gì đó là môi trường sống Đấy. còn cái tiền nghiệp là nghiệp thiện ác quá khứ và cái tiếp theo nó là cái môi cái, cái, cái khuynh hướng tâm lý Đấy. thì muốn chữa bệnh là mình thấy tiền nghiệp là mình không giải quyết được nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý là mình có thể điều chỉnh được Đấy. và môi trường sống mình cũng có thể điều chỉnh được Đấy các vị nên nhớ nó có thế này có nhiều người họ cứ đòi phải có điều kiện thích hợp họ mới tu mà không bảo ông tôi có nói cái dấu hiệu của cái người tinh tấn mà dấu hiệu của cái người dễ gì dễ vui dễ ngươi ấy. nó có năm các vị nhớ không cái điều tôi ôn lại cho các vị nhớ nha thứ nhất cái người mình mà tinh tấn ấy, người dễ gì người dễ vui người dễ ngươi trước đi người dễ ngươi là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm thích làm cái gì mà âm sầm ầm mỹ thôi coi thường cái điều ác nhỏ rồi không chịu tránh thứ ba là không tận dụng những cái giây phút nghiệt ngã thử thách để mà tu tập thứ tư là không tận dụng những cái giây phút mà thuận tiện để mà tu tập và cái thứ năm là coi ờ, không có coi trọng không có biết quý thời gian đấy còn những người mà tinh tấn tu học thì họ có năm cái đặc điểm ngược lại một là họ không có dám coi thường cái điều kiện nào nhỏ miễn là nó có điều kiện là họ làm không có chê cái điều kiện nào nhỏ bởi vì thuốc mà thuốc chữa bệnh không thì đã nói thuốc thì không có cái vụ viên lớn viên nhỏ gì hết miễn là là nó chữa bệnh được là uống thôi Đấy. bất cứ việc thiện nào cũng là thuốc chữa bệnh hết nhớ nha cho nên cái chuyện đầu tiên là người mà tinh tấn họ không có chê cái điều thiện nào nhỏ rồi không làm thứ hai người tinh tấn không bao giờ chê cái điều nào ác nhỏ rồi rồi không tránh đã là ác thì nó giống như lửa một đốm lửa nhỏ phải cẩn thận ai không tin thì thử đi nha nhà có thảm nhà có trải thảm không mà một đốm lửa nhỏ bây giờ các vị hút bây giờ một cái cái cái, cái đốm, đốm đốm lửa của nến thì khỏi nói là bây giờ cái, cái tàn tàn đầu lọc tàn thuốc mà các vị búng trong, trong nhà đó các vị coi coi nói gì nó, nó, nó là sao một đốm lửa nhỏ một con rắn nhỏ là mình không coi thường được một con nhện nhỏ nên coi thường một uh, viên thuốc độc mà nhỏ cũng nên coi thường một giọt thuốc độc cũng nên coi thường à, một cái cọng dây điện mình cũng nên coi thường bây giờ mình đâu có chắc trong nó có điện hay không mà điện trăm mười hay là hai trăm hai đâu có chắc đấy. mà lúc đó mình có mang dép hay không hay là mình đi chân trần mà lúc đó mình đứng trên chỗ cạnh điện hay là mình đứng trên cái cái, cái nền đất ướt đâu có biết không cho nên cẩn thận thấy dây điện mà nó ló cái lỗi đồng ra nhớ đừng có rờ vô nha đó mà cho nên cái người mà tinh tấn họ không dám coi thường cái điều nào ác nhỏ đã nói ác thì nó giống như lửa giống như điện giống như rắn độc giống như thuốc độc vậy đó. À rồi cái thứ ba là những người tinh tấn ý, đặc điểm thứ ba của họ là họ luôn tận dụng những cái giây phút nghiệt ngã cay đắng để mà tu học tại cái này mới quan trọng nè cái này cái mà cái mà tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh chúng sanh có nhiều người kỳ phú quý sanh lễ nghĩa lúc mà sung sướng cái đi họ khoái phát triển tâm linh nhưng mà có nhiều người ngộ lắm họ phải đợi bị một cái sốc gì đó họ mới chịu tu ví dụ như tôi biết sau cái vụ mà khủng bố một ở Mỹ rồi tsunami sóng thần ơi người ta có dịp người ta quan sát cái, cái sự mà mong manh phù du của đời sống lúc đó có một cái trào lưu mà hướng về tâm linh của ông Mỹ mạnh cực lắm mà dĩ nhiên bữa cái đó quên cha đó rồi nhưng mà tối thiểu ngay thời điểm đó, là theo tôi theo tôi theo dõi đó thì lúc đó có có những phong trào tâm linh mạnh lắm nhất là nhất là cái vụ sống thần à, sống thần đó là coi như người ta thay tận mắt ta thấy là sát người ở ừ, châu Á như là ở, ở, ở, ở Thái Lan rồi, người rồi, lắm quý vị tôi nhìn mấy cái hình tôi gớm á nghĩa là nó nhiều nó nhiều đến mức mà coi như là chỗ nào khá khá thì người ta mới chịu khó hốt trước còn chỗ nào mà một hai sát thì người ta đã hốt sau nó nhiều như vậy à, còn một cái cơn bão Nagis của miếng Điện đó là sát người nó trôi và coi như là nó giống như sát thú cái thú vật vậy đó nó trôi bồng bềnh thì sau những cái dịp đó thì người ta mới chuyển hướng đến đời sống tâm linh quý vị nha cho nên cái người mà cái người tinh tấn tu học đó là người ta một là người ta tận dụng những cái giây phút thuận lợi để tu tập còn lúc còn trẻ còn khỏe còn có khả năng tài chính, không họ tu mà đồng thời những lúc nghiệt ngã họ cũng tận dụng họ tu còn cái người mà không có tu học thì lúc ngọt ngào họ không tu mà lúc cay đắng họ cũng không biết lấy cái đó làm cái động lực để mà tu à, cho nên đặc điểm của người dễ vô diễn người đặc điểm người tinh tấn là gì là không coi thường cái điều ác điều thiện nào là nhỏ rồi chê không coi thường điều nào ác nhỏ điều ác nào là nhỏ để rồi không tránh mà họ cũng không có bỏ qua cái cơ hội cay đắng nghiệt ngã nào để mà tu tập và họ cũng không có, có bỏ qua những cơ hội thuận lợi tiện nghi để mà tu tập và cái điều cuối cùng là cái người tinh tấn họ luôn biết quý thời gian Đấy không mà mình phải để ý này một tuần nó trôi qua nhanh lắm quý vị nhanh lắm nhanh kinh khủng lắm à, nhanh lắm à, mà hãy một tuần nó trôi qua nhanh thì nghĩa là tháng qua nhanh mà tháng qua nhanh có nghĩa là năm qua nhanh mà năm qua nhanh nghĩa là đời chúng ta nó rồi sẽ qua nhanh nhớ cái đó không? một ngày coi có một ngày mình đọc được bao nhiêu trang kinh một ngày mình à, làm được bao nhiêu điều lợi ích cho mình cho người đời này và kiếp sau mỗi ngày phải trân quý thời gian như vậy đó bởi vì chúng ta giống như một cái người mà lặn nước để mò đồ vậy cái thời gian mà mình ở dưới nước nó không có nhiều cho nên mình phải tranh thủ mình mò gấp còn mình làm rớt cái sâu gì quá trên cạn thì trên trên đất á, thì mình làm rớt mình khoan lượm mình đứng mình hút gió mình ngó trời ngó mây làm thơ lát sau mình cứu xuống lượm cũng được bởi vì nó nó trên cạn mà nhưng mà nếu mình mò cái sâu chìa khóa dưới nước lại khác à. mình hít một hơi dài là mình hai bàn tay phải khẩn trương là vì sao vì cái hơi dưới nước nó không có chịu à, ở đây cũng vậy cái kiếp người mình phải khẩn trương rồi bởi vì thời gian mình còn hít thở nó không có nhiều đâu quý vị nha rồi đây là nội dung ờ, đại khái của bài giảng trưa nay hy vọng có dịp chúng ta sẽ quay lại đề tài tôi cho là thú vị này đấy ok chúc quý vị một ngày vui và hẹn lại bà con tuần sau dạ chúng yeah. Dạ. con dân sư dạ, chúng con yeah. Dạ. sư rồi à, là xong xong một buổi pháp thoại của sư nữa hồi nãy à, sư có nói quý vị về à, à, cái cuốn mà thiền thiền quán à, kinh nghiệm tại quán 2 này quý vị à, trong này là sư có nói về những cái gì mà sư nói ở trong đó đó mình muốn kiểm soát uh, nhân thiện ác của mình ra sao thì đọc cái cuốn này quý vị sẽ biết uh, qua tứ niệm xứ nè qua bắt chánh đạo là tứ chánh cần nè à, coi như là 37 phẩm chợ đạo có nằm trong này hết đó quý vị à, thì nhân cũng có đọc rồi thì rất là rất là quý ai mà có thực tập tứ niệm xứ thì quý vị cần có cuốn này à, vậy thôi à, Xin cảm ơn anh Kiên, cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự cái buổi pháp thoại của sư hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong uh, chương trình của sư tuần sau ha quý vị. Dạ chào quý vị. Xin chào. Dạ chào quý vị.